Tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức ngày 12 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Nhờ được tam hợp nương đỡ, vợ trình tình cảm của tuổi Tý vô cùng xuân sẻ trong thời điểm này. Vợ chồng đồng lòng, đôi lứa lúc nào cũng yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau. Dù đôi lúc vẫn không tránh được những lúc khắc khẩu, tranh cãi, nhưng trên hết đôi bên đều không đi quá giới hạn để không gây ra tổn thương sâu sắc cho nửa kia. Bản mệnh và người ấy đều rất trân trọng đối phương, điều đó giúp gắn kết cả hai với nhau. Tuy nhiên, kiếp tài nhập cục, người tuổi Tý nên xem xét vấn đề một cách kỹ càng trước khi quyết định. Con giáp này thực sự đã bỏ qua mọi chuyện một cách quá dễ dàng, mù quáng tin theo lời người khác mà không hề cân nhắc gì đến bản thân mình những quyết định thiếu suy nghĩ của con giáp này sẽ khiến cho chính bản thân mình phải chịu thiệt. Có những chuyện không cần thiết phải suy đi tính lại, nhưng có những chuyện thì phải cân nhắc kỹ càng, xem xét thiệt hơn để tránh được rủi ro.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 Để đường công danh sự nghiệp có những bước tiến suôn sẻ, thuận lợi hơn cho tương lai, con giáp này nên cởi mở hơn khi tiếp thu những cái mới. Đôi khi những điều người tuổi sửu tin tưởng đã quá lạc hậu, thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề sẽ khiến công việc trở nên dễ dàng hơn ngũ hành thổ sinh kim, vận trình tình cảm khá khởi sắc, bản mệnh và nửa kia rất yêu thương và quý trọng nhau. Dù đã kết hôn từ lâu hay mới đến với nhau thì con giáp này cũng chẳng bao giờ quên hâm nóng cảm xúc cho hai người. Hơn nữa, tuổi Sửu cũng không quên giúp đỡ người kia trong các công việc nhà. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ. Thìn, Dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần, Tuổi dần đối mặt với cục diện dần thân tương xung, cuộc sống với những nỗi lo cơm áo gạo tiền gây ra những áp lực vô hình đè nặng lên vai, đồng thời còn ảnh hưởng đến các tình cảm vợ chồng của con giáp này. Đôi bên luôn bận rộn với công việc riêng mà dần thiếu quan tâm đến nhau. Tình cảm cứ nhạt phai dần theo thời gian, dù bản mệnh muốn cứu vãn nhưng mọi chuyện chẳng hề dễ dàng. Sự cố gắng nếu chỉ đến từ một phía thì khó mà thành công. May mắn là trong ngày có thực thần độ mệnh hứa hẹn người tuổi dần sẽ tìm được niềm vui trong các buổi tiệc tùng, vui chơi. Lúc này không nên lo nghĩ, hãy thư giãn và tận hưởng cùng người thân và bạn bè những khoảnh khắc thoải mái này. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh, có vẻ như quá xa đà và những bữa tiệc khiến con giáp này ăn uống linh tinh, điều này sẽ rất có hại cho dạ dày đấy. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, thìn, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mão Thương quan giáng bệnh, vận trình sự nghiệp của tuổi mão không được thuận lợi cho lắm, công việc vẫn tồn đọng một vài trục trặc, từ đó chưa được giải quyết, khiến con giáp này khá đau đầu, vận tài lộc kéo theo đó cũng giảm sút trầm trọng. Mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến đầy bất ngờ khiến bản mệnh chẳng kịp trở tay. Những điều người tuổi mão dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch nên con giáp này bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời. Lúc này cần cố gắng giữ bình tĩnh, tỉnh táo để không khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Trong ngày ngũ hành kim mộc xung khắc, đường tình duyên của bản mệnh cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, đôi bên dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã, tranh cãi với người mình yêu, có thể con giáp này thắng, nhưng tình cảm thì đã nhạt phai, giãn nứt đi ít nhiều. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Thìn thân bán hợp, hôm nay người tuổi thìn cảm thấy rất hào hứng và tràn đầy hăng hái trong bất cứ việc gì. Góp công không nhỏ vào niềm vui này của bản mệnh chính là những hành động, lời nói yêu thương và quan tâm từ nửa kia. Cũng trong ngày này, lợi nhuận thu về khá lớn nên con giáp này có thể yên tâm về chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, tuổi thì nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi bất chắc. Tránh việc bị bất ngờ, Thiên quan xuất hiện nhắc nên cẩn trọng bởi có kẻ tiểu nhân đang nhòm ngó để cướp lấy vị trí của bản mệnh. Ngũ hành thổ sinh kim, dù công việc bận rộn đến mấy thì con giáp này cũng cần thường xuyên rèn luyện thân thể để có một cơ thể khỏe mạnh. Cứ ngồi lì một chỗ rồi cặm cụi với máy tính ngày này qua ngày khác chỉ khiến cơ thể của bản mệnh trì trệ và mắc nhiều căn bệnh về sức khớp. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tuất, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tỵ thân nhị hợp cho thấy vận trình tình duyên của tuổi Tỵ khá thuận lợi. Trong thời điểm này, bản mệnh cứ thoải mái làm những điều mình muốn. Người ấy yêu thích con giáp này vì chính con người thật, chứ chẳng hề vì điều hào nhoáng nào cả. Có đôi lúc bản mệnh không khỏi hoang mang vì không biết làm thế nào để trở thành một nửa hoàn hảo với đối phương, nhưng rồi sự an ủi của người ấy khiến con giáp này yên tâm hơn rất nhiều. Hãy trân trọng hạnh phúc quý giá này nhé!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 Ngũ hành hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của tuổi ngọ phát triển không được lý tưởng. Bạn mệnh không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, nếu không chỉ chuốc lấy tổn thương. Hỷ thần ở hướng Nam, con giáp này có thể nhân cơ hội rảnh rỗi để đi chùa, lễ Phật ngày Tết, thành tâm cầu phúc cho cả gia đình cũng như chính bản thân mình được bình an. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, xỉu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi, chính quan xuất hiện giúp cho người tuổi mùi trở nên đầy lạc quan, hào hứng trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Con giáp này nghĩ đến những điều mới mẻ và sẵn sàng đương đầu với những thách thức phía trước để có thể bứt phá bản thân mạnh mẽ. Các nhiệm vụ cũ chưa hoàn thành cũng được bản mệnh đổi một cách tiếp cận mới. Điều này mang lại cho tuổi mùi không ít hứng thú. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho con giáp này về vấn đề liên quan tới tiền bạc, thậm chí có được giải pháp cho những vấn đề mà trước đây bạn tưởng rằng mình không thể.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 Người tuổi thân dưới sự thúc đẩy của thiên ấn, cuối cùng con giáp này đã dám bước ra khỏi vùng an toàn và dũng cảm thực hiện các kế hoạch mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu. Lúc này bản mệnh mới nhận ra có những việc chỉ khi bắt tay vào làm mới thấy nó không hề khó như mình vẫn nghĩ. Vợ Trình Tài Lộc khá dồi dào, còn Giáp này biết cách nắm bắt thời cơ kiếm tiền nên có thể sẽ thu về khoản tiền lớn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải đề phòng kẻ tiểu nhân nhé. Càng kiếm được nhiều tiền thì tuổi thân càng phải khiêm nhường, đừng để mình trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ tiểu nhân. Đường tình duyên của con giáp này trong ngày lại có phần kém sắc, nhất là mối quan hệ với người thân trong gia đình. Đối với người tuổi thân, những gì đang diễn ra chưa thực sự hợp ý,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 nếu còn độc thân, con giáp này sẽ có thêm cơ hội tìm được nửa kia của mình trong các buổi tụ tập, tiệc tùng với bạn bè. Với các cặp đôi đang yêu, tình yêu thăng hòa rực rỡ có thể sẽ tạo bàn đạp cho bản mệnh và người ấy tính tới chuyện tương lai bên nhau lâu dài. Tình cảm bồi đắp theo năm tháng, đôi bên đều hiểu và thông cảm cho nhau mỗi khi khó khăn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 Tuất thân tương hội, vận trình tình duyên của người tuổi Tuất vô cùng vượng sắc, Con giáp này sắp tới có thể đón nhận vận may về đào hoa, người độc thân chẳng mấy nữa là tìm được người có thể chung đường với mình. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm cho dù bản mệnh con nóng nảy và làm phật lòng đi chăng nữa. Tuy nhiên, thiên quan cho thấy con giáp này dễ bị tiểu nhân gây khó dễ trong công việc hoặc bị cản trở. Điều này sẽ mang tới khá nhiều rắc rối cho tuổi Tuất đó. Bản mệnh ờ, cần nhanh chóng xử lý nếu như không muốn cho mọi thứ bị đảo lộn. Ngoài ra cũng cẩn thận với các quyết định liên quan đến vấn đề tiền bạc. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho sức khỏe của con giáp này. Cơ thể đã có dấu hiệu cải thiện sau một thời gian dài tập luyện đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Với những người đang lười thì lúc này cũng đã bắt đầu có động lực tập luyện. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dậu, tị. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Hợi thân tương hại mang đến không ít ờ, bất lợi cho chuyện tình cảm của người tuổi hợi. Thậm chí con giáp này còn có thể phải đối mặt với thị phi, tình cảm và lâm vào cảnh điêu đứng. Bản mệnh luôn chú ý đến cách cư xử của bản thân, nhưng như vậy không có nghĩa là không vướng vào rắc rối. Những tình huống tình ngay lý gian khiến người ngoài cứ bàn tán không ngớt về con giáp này. Do chịu tác động của tí kiên, tuổi hợi dễ vướng vào tranh chấp do đồng nghiệp, bạn bè gây ra. Bạn mẹ không cần thiết phải quá bức xúc và cố hết sức thanh minh mà hãy dùng hành động thực tế để mọi người không còn hiểu lầm nữa. May mắn là con giáp này giữ vững được vận trình tài lộc của mình ổn định hơn so với giai đoạn trước, thế nhưng cũng nên thận trọng với những kẻ rủ dê tham gia vào trò may rủi. Bạn mệnh biết mình biết ta, biết thế mạnh của bản thân để chấp lấy thời cơ kiếm tiền.